Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Cao Thắng phường 7, diện tích 86m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, cách chợ Đà Lạt 3km, cách đường chính Cao Thắng 10m, giá 3 tỷ đồng. đất hẻm Phù Đồng Thiên Vương phường 8, diện tích 64m2, sổ xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách chợ Đà Lạt 3 km, cách đường chính Phù Đồng Thiên Vương 20m, giá 5,3 tỷ đồng. Đất Nguyễn Hữu Cầu phường 12, diện tích 116m2, 5 x 23,3m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách chợ Thái Phiên 700m, khu dân cư, view thoáng, giá 1,58 tỷ đồng. Đất đạ Sa Lạc Dương, diện tích 4.087m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô, cách quốc lộ 27C 200m. Mặt đường rộng, điện nước đầy đủ, giá 8,1 tỷ đồng.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 八八八